À, xin kính chào tất cả anh chị và các bạn làm nhôm kính Chào mừng tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh máy cắt nhôm CNC Đây là một kênh chuyên cung cấp về tất cả những dòng sản phẩm máy làm cửa nhôm cửa nhựa uy tín bán chạy số 1 trên thị trường Việt Nam hiện nay Ngoài ra kênh này còn hỗ trợ cho tất cả anh chị và các bạn xử lý khắc phục và những cái tình trạng của máy trong quá trình sử dụng và vận hành vào ngày hôm nay thì ờ, tôi tiếp tục gửi tới tất cả anh chị và các bạn một sản phẩm mới một dòng sản phẩm không thể thiếu được trong một dàn máy nằm cửa nhôm sinh pha cũng như là các nhôm hệ trên thị trường Việt Nam hiện nay. Đây là một con máy phay đầu đố thay dao nhanh thế hệ mới nhất của tháng 4 năm 2020 của công ty Factor Việt Nam. À, đối với dòng máy phay đố này thì ờ, nó sẽ đáp ứng cho anh chị và các bạn sẽ làm được tất cả các hệ nhôm trên thị trường Việt Nam hiện nay và mọi cái vấn đề thao tác sử dụng vận hành rất là dễ dàng và tiện lợi. Nếu các bác nào mà không có vốn để đầu tư những dòng máy cao cấp hơn thì ờ, các anh chị các bạn có thể đầu tư những dòng máy như thế này. Nó sẽ đáp ứng là phục vụ cho anh chị các bạn nó giải quyết được những tình trạng đó là chúng ta phải làm tay thì sẽ mất thời gian và mất công hơn rất là nhiều. Khi chúng ta có những dòng máy về công nghệ như thế này thì anh chị các bạn làm sẽ tiện lợi hơn, nhanh hơn và cái vấn đề là sản phẩm tạo ra nó sẽ tốt và đẹp hơn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì tôi sẽ cùng anh chị và các bạn đi chi tiết từng ờ, bộ phận cũng như là cụ thể hơn về chỗ dòng máy phay đầu đấu thay âm nhanh thương mang thương hiệu đó là Megatech của công ty ờ, Factor Việt Nam. Dạ vâng và các anh chị và các bạn đã thấy đây là một dòng máy phay đầu đấu thay âm nhanh. Thì ờ, cái mọi cái thao tác và vận hành chúng ta sẽ sử dụng và điều khiển trên cái bảng điều khiển như thế này. À, tất cả các uh, nút điều khiển của chúng tôi thì sẽ được chuyển hóa sang tiếng Việt hết ví dụ đây là nút này là chúng ta sẽ là đóng nắp chụp này đấy chúng ta đóng nắp mở chụp bảo vệ này đấy cái tiếp theo thì đây là cái nút thay dao nhanh thay dao nhanh đấy. thay vì những dòng thông thường những dòng uh, cũ thì chúng ta sẽ là vặn ốc này ra nhưng dòng này chúng ta chỉ việc uh, vặn và nhấc cái nắp này ra thôi nhấc cái chốt này ra sau nhấc cái dao này ra chúng ta muốn dùng dao nào thì chúng ta sẽ nắp cả cụm nhất cả cụm này và chúng ta sẽ thay vào cái thao tác thay dao chỉ mất trong khoảng khoảng 5 giây Đấy, nếu như anh chị bạn làm nhanh thì mất khoảng 2 đến 3 giây thôi đó sau đó chúng ta đóng lại là đây là nút uh, khởi động motor này tiếp theo đây là nút khởi động motor tất cả các nút của chúng tôi thì sẽ được uh, chuyển hóa sang tiếng Việt hết đó đây là khởi động motor này nút uh, thay dao nhanh này đấy nút này là nút kẹp Peter đóng mở nắp chụp này đấy, đèn báo này hay là nút dừng khẩn cấp này đấy và tiếp theo dưới bên dưới này thì là sẽ là cái nút gọi là dừng motor này nút kẹp piston này đấy và đây gọi là nút uh, cắt à, chúng ta sẽ à, khi chúng ta thay dao xong chúng ta sẽ kẹp piston vào đấy sau đó chúng ta sẽ khởi động motor đấy khởi động motor với công suất à, là, là 2 kỳ 2 thì uh, hệ thống motor và hệ thống motor là motor 3 của bi anh chị các bạn anh chị có thấy hệ thống motor 3 của Bi thì sẽ giúp cho anh chị các bạn sẽ vận hành và thao tác sử dụng lâu dài sẽ ổn định sẽ bền hơn rất là nhiều sau chúng ta kẹp piston xong khởi động motor chúng ta sẽ ấn cắt đó ấn cắt với hệ thống máy phay này của chúng tôi thì có một piston dầu trợ lực cho nên là khi anh chị các bạn có thể thấy là khi máy phay thì rất là êm chạy nó rất là êm không bị giật Đấy, không bị rung không bị nắc Đấy không giống như những dòng thông thường trên thị trường hiện nay thì hệ thống máy phay này là sẽ không có hệ thống uh, ờ, piston dầu thì khi chúng ta phay khi mua piston chạy càng xa thì cái dẫn đến hiện tượng là hay bị giật Đấy, nó chạy không đều Đấy. và máy thì sẽ có các cái cữ này Đấy, khi chúng ta chọn xong ta chọn cửa đi cửa sổ hay là cửa sinh pema zima gì đó chúng ta sẽ khóa lại và đây là cái chốt tham hơi chốt khóa này của chúng, của chúng tôi đây đấy chưa bạn đấy nút ấn nút này để khóa lại đấy chốt lại cho chúng ta chốt lại và cái này nó sẽ không quay là giữ rất là chắc và máy thì thiết, kế là ba piston kẹp hai piston kẹp trên và một piston kẹp dưới cái mặt tiếp xúc rất là lớn thế này thì chúng ta sẽ phay được những và giữ được những cái cây phôi rất là ngắn tầm khoảng 30 đấy 30 và cái mặt bàn của chúng tôi ấy, mặt bàn mặt bích của chúng tôi thì là mặt bàn rất là lớn mặt bích này nó là 30 và mặt bích là mất mặt bích bằng thép trắng thép dày đến 2 à, mm đấy rất là dày anh chị bạn thì sẽ giúp cho anh chị các bạn nó sẽ chắc chắn hơn đấy và hệ thống motor thì chủ của chúng tôi thì đảm bảo là mọi nó đồng 100% và hệ thống motor là motor uh, hệ thống mới và đây là anh chị các bạn à, tham quan được một chút về hệ thống tủ điện thì uh, máy thì sẽ gồm có cục chống đau pha này át tổng này cầu trì này đấy cục khởi động từ này và một cái cái uh, cục lơ ne này đấy bên dưới này là hệ thống hơi đấy. hệ thống hơi và máy thì được ờ, thiết kế với thân bệ là rất là gọn gàng tủ điện rất là gọn rất là thẩm mỹ và rất là đẹp khi anh chị các bạn à, với không gian diện tích à, chật hẹp thì chúng ta có thể đầu tư những con máy như thế này được và bên dưới này thì nó sẽ có các cái ờ, cốt và cho các cái chỗ để chúng ta treo dao chúng ta dùng dao nào thì chúng ta nắp vào và chúng ta treo đây khi nào ờ, không dùng nữa chúng ta treo đây còn dùng nữa chúng ta nhấc cái này ra thì chúng ta sẽ đây thay dao vào rất là nhanh còn ở phía bên trong này thì nó sẽ có những cái hệ thống này hệ thống bơm dầu này piston piston này Đấy, có con mắt cảm biến này Đấy và đây là hệ thống dây dây dầu anh chị bạn đây là hệ thống dây dầu nó sẽ chạy từ hệ thống piston dầu trở nên thì là sẽ giúp cho hệ thống à, motor nó chạy êm hơn không bị giật và máy thì sẽ được thiết kế là bốn cổ bi như này để đỡ uh, cái à, motor và chạy trên hai đường dây hai đường dây phi 42 dây đặc dây to đấy sẽ giúp cho cái máy nó sẽ được vận hành êm ái hơn sơn của chúng tôi thì là hoàn toàn sơn tĩnh điện 100% đảm bảo ờ, độ bền sẽ cao và sẽ không bị han rỉ đây là hệ thống motor ạ đây và tôi vừa nói thì đây là sẽ có cái hệ thống piston dầu đấy ạ hệ thống piston dầu đây thì để cho hỗ trợ cho motor chạy nó sẽ êm và mượt hơn rất là nhiều không giống những dòng thông thông thường thì nó sẽ không có hệ thống ờ, nó sẽ không có hệ thống piston dầu đó và đây là toàn bộ thiết kế của máy phay đầu đố hai nhanh mang thương hiệu nó là Megatech và đây là một cái cốc lọc khí khi ờ, lượng dây hơi đi vào đây thì sẽ đảm bảo cung cấp cho các piston và cung cấp cho máy là một lượng hơi sạch nhất để đảm bảo là các vấn đề các piston đó các ừ, hoạt động nó sẽ êm hơn và tuổi thọ nó sẽ cao hơn rất là nhiều Để dạ vâng và đây là tổng quan của con máy ờ, phay đầu đố thay dao nhanh mang thương hiệu đó là Megatech của công ty ờ, Factor Việt Nam với dòng máy phay như thế này thì à, anh chị các bạn đầu tư chi phí rất là rẻ Rẻ như một à, máy chế luôn Đấy Chúng tôi bảo hành à, Thời gian bảo hành là 2 đến 3 năm Đấy Máy phay đầu đấu thay nhau nhanh Ngoài ra thì công ty chúng tôi còn cung cấp đầy đủ tất cả những dòng máy khác Như máy phay đầu đấu thay nhau nhanh Dòng cao cấp mang thương hiệu đó là Factor Cả những dòng máy cắt hai đầu 08, 09, 05, 06 hay là máy cắt CNC à, máy cắt từ dưới lên và giật phải nực đấy đây là tất cả những cái phụ kiện của máy kéo góc phay đố được dập nén khí khoan khóa đây là hệ thống máy phay của chúng tôi à, phía bên này là hệ thống à, máy cắt hai đầu dòng cao cấp mang thương hiệu đó là Faster máy cắt nhôm hai đầu F8 90 99 và máy cắt nhôm hai đầu F99 CNC và những dòng cao cấp là máy cắt nhôm hai đầu F500 đưa để dưới lên Anh chị và các bạn có nhu cầu ờ, đầu tư về máy máy móc anh chị và các bạn có nhu cầu đầu tư về máy móc cũng như là để được ờ, biết thêm chi, tiết để được tư vấn anh chị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại ở phía bên trên màn hình em Khải 0936 497 456 hoặc đến một trong hai cơ sở gần nhất khu vực phía Bắc là bến xe Nghĩa Hà Đông Hà Nội khu vực phía Nam là sao là đối diện với lại khu công nghệ cao quận chín gần với khu công viên Suối Tiên để được xem máy và test máy trực tiếp một lần nữa thì anh chị và các bạn hãy đăng ký kênh like chia sẻ để được theo dõi thêm nhiều những video mới hơn một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã luôn đồng hành ủng hộ và sử dụng máy làm cửa nhôm cửa nhựa của công ty Factor Việt Nam một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị và các bạn